video 就是说，你把瓜，这些叫卖瓜的，这些菜。 ở con à, con à, đầu tiên tức là ở cái đầu một đây là con 10 con 10 thì như quý xem thì chúng ta thấy thì cái nhịp của nó ra thì à, ta nhìn vào thì ta cảm giác nó chạy không khi không không không mấy khi là đồng đều như nhá nó chạy không không mấy khi là đồng đều nó chạy là cái tỷ lệ nó là chạy à, à, phá cầu rất là cao nhưng mà nhưng mà quý nhau phải lưu ý mình con 10 này ngày mai nó rất xinh đẹp rất xinh đẹp luôn Đấy. và anh em nào kết xong tuổi chia đẹp với tất, tất cả chúng ta nhưng mà cũng là quý anh chị em nào mà con 41 thì nó đã nghỉ là cũng khá dài ngày dài ngày là, là một trong những con đôi giang dặn từ à, à, bước sang cái tháng này rồi à, cho nên quý anh xem hãy lưu ý cho mình hãy lưu ý cho mình nhé về cái con lô 41 à, nó đã nó đã giang rất là dài dài dặn rồi Đấy, mà ngày mai thì mình có một à, cái cầu về con nằm đồ rất là đẹp à, cho nên là mình à, lưu rơi nhưng mà mình vẫn chia sẻ lên xem tham khảo nên nhé đấy đây là cặp 14 mốc và tiếp con cuối cùng con lô cuối cùng của video một và mình muốn chia sẻ cho tất cả quý xem đây là con lô 19 nha con lô 19 thì như quý anh em chúng ta cũng đã, đã thấy đây thì con lô 19 à, đi đến đầu 2 đầu 2 thì mình chỉ à, ở đầu 2 mình chỉ kết mỗi con 21 kết một con 21 viên nhé, con 21 này thì là viên như này để mình này ở đây là nó có nhịp 4 này nó ra một hôm này hết thì chúng ta phải dùng ứng dụng xem mà vui xem tham khảo quý vị nhé đấy và ở con đấy là con lô 36 còn về có con lô 40 cũng kết bằng đấy. dạo này thì cái đồ lô kết bằng nó ra rất chia đều với nhá ra rất chia đều đầu ngày hôm nay à, đầu này ra thì nó sẽ ngày mai nó sẽ nhìn thấy nhiều móng ờ, cái ờ, cặp ờ, cặp khác lên nhé cho nên con 44 này ngày mai thì nó rất chia đẹp là hai con lô tô mà mình à, đã test là mình à, chia sẻ lên cho anh em và anh em mà không kết một trong hai con lô mà mình chia sẻ lên ở trong cái bản chốt này thì anh em có thể là quay lại tua lại cái video của mình để có thể xem lại những cái con số mà mình à, nêu lên cho anh em để anh em có thể tham khảo như là vào giao lưu bắt cho anh em hai cái chạm đề cũng như là bốn tổng đề và mình xin phép không lên bộ đề cũng như là không lên gây dàn SI cho tất cả chúng ta vì cái cầu cả quý anh chị tham khảo lô độc thủ lô 41 bạch thủ lô 01 lô đất thiên 0991 6341 bắt chạm đề anh em là chạm 0 chạm 1 chạm 9 tổng đề đó là tổng đề 05 và tổng đề 27 lót thêm Đấy, tổng đề 49 và bắt cho anh em hai cái bộ đề đấy là bộ chính đây bộ 01 và lót thêm bộ 04 và dựa theo hai cái bộ đề này mình sẽ lên cho anh em một cây dàn em trước khi đi vào tham khảo cũng như là vào giao lưu tình cảm với những con số ở trên kênh thì hãy lưu ý cho mình những con số mà mình đưa lên đây nó mang tính chất tham khảo cho nên nó đã một khi mà mang tính